lòng lòng nơi nhiều hơn phút biến đi về nơi bàn cạnh nghề sai cô nàng tiến nữ theo sau riêng

bạch từng câu cung nghe văn bờ hoa bình chốn con nghi là người thiên nhiên theo hoàng nghỉ nên đi luồng ở chơi mọc nghề nở vui thanh nhi sao hồ khắp miếng nơi nơi mai đã suối rực đi kim bội hòa núi ngũ nhạc rừng xanh mở lối qua đường sơn đi thằng đi đến đi dốc côn trên cùng ngày tác ngay vườn dù con tha thiết canh ngay thâu còn chim

mưa gió tức thì sầm gian này tam